zombie apocalypse. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube của mình nha Nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn ờ, quay cho các bạn cùng xem đó là mô hình ờ, trồng cây mảng cầu gai nha các bạn ha Và mình sẽ ờ, chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về kỹ thuật trồng cây mảng cầu gai nha các bạn Thì mời các bạn cùng xem Quay trở lại với màn hình điện thoại mình ha thì ở đây mình à, đi à, quay cho các bạn xem về cái à, cây mảng cầu gai nha các bạn thì ở đây là một vườn luôn nha các bạn ha đây mình sẽ quay cho các bạn xem về cái trái mảng cầu gai nè đây các bạn rất là to bự các bạn ha nhìn rất là đã đây mình dạch ra cho các bạn xem nè đó thì muốn trồng được cái cây mảng cầu gai này thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cái cây bình bát nha các bạn mà mình bác này á, thì chúng ta phải ờ, chuẩn bị hột rồi chúng ta trồng trồng khoảng một năm rồi đó xong rồi nó lớn là mình mới ghép được các bạn thì um, ghép một nhánh vậy là khoảng là 12 ngàn các bạn thì uh, chúng ta mới ờ, có thể là trồng cái được cái cây này nha đây cái trái mảng cầu gai các bạn to bự ghê không à. đó để mình đi vô trong vườn luôn các bạn để mình quay cho các bạn xem nè thì đây là cái gốc bình bát này các bạn đây nè đây là cái gốc bình bát nha các bạn ha sau khi mà người ta đã ghép thì nó sẽ lên như thế này nè quay cho bạn xem đây là nguyên vườn ờ, mảng cầu gai luôn các bạn ở đây thì nó đang ờ, ra trái nha các bạn ha đây một trái nữa nè các bạn đó nhìn rất là đã mọi người ha đây thì ở đây là có cái mương nha các bạn ha đó thì mình trồng bình bát á, các bạn ờ, lựa là lựa bởi các bạn lựa cái hộp á và các bạn trồng với bạn lựa và đừng có nhỏ những cây bình bát con ở xung xung quanh ờ, cái khu vực bạn ở rồi các, rồi các bạn trồng á, thì sau này nó thất bại lắm các bạn nó chết nguội á thì ngày trước thì mình cũng có trồng cái loại cây này nữa các bạn trồng á là phải trồng bằng hộp hộp bình bát á nó lên đặng cho nó có cái lễ cái rễ cọc á nó đâm sâu xuống chứ mà các bạn trồng bằng ờ, cái cây mà bạn nhỏ đi bạn trồng lại thì nó sẽ mất cái đi cái rễ cọc đây nhìn rất là đã mọi người ha còn đây là cái um, dạng như là cái à, trái à, mãn cầu mà người ta vô bịch để cho nó không có thuốc các bạn đây nè đó và cho bạn xem cái này nó gần chín nữa các bạn cái này xanh xanh cỡ này là mình hái mình vú là nó chín rồi đây. ở đây là vườn này người ta cũng tỉa là đàng hoàng hết ráo các bạn thì vườn này mình đang quay cho các bạn xem là bốn ờ, năm tuổi nha các bạn ha nhìn rất là ok cỏ ở đây thì người ta cũng mần sạch sẽ các bạn người ta xịt các bạn đang còn cái góc này nè là là người ta đã ờ, mần nè các bạn nó tỉa ở đây còn cái nhánh bình bát này các bạn ờ, các bạn xem đó, đó mình quay cho bạn xem thì ờ, trồng cái loại cây này là khoảng là khoảng 4 năm 3 từ 3 tới 4 năm là mình có thu hoạch nha các bạn ha thì kinh tế cũng rất là ổn đây quay cho bạn xem ha xem về cái vườn kỹ thuật này ha đây là đây là người ta đang ờ, ấy trái các bạn đó ta ta vô bọc á là cho nó không có sâu á nè các bạn xem nè đó em mình phóng cái độ sáng lên tí nữa đó xem nè ở đây là người ta ấy thuốc nữa các bạn cái này là cho nó không có đục sâu á sâu nó không có ờ, bay vòng vòng nó đục ờ, đánh hơi mấy cái quả nó bị chích cái quả các bạn Đấy, quay cho bạn xem ha rất là một cái mô hình này rất là ok ở đây là mình đi thẳng vô, vô trong đây mình quay cho các bạn xem luôn á bạn đây có mấy trái nữa các bạn đó. bạn xem nó rất là đã mọi người ha nguyên cái vườn thì cái trồng cái loại cây này là khoảng là 5 mét cây nha các bạn hay à, từ cái gốc cây này nè quay cho bạn xem là nó qua tới gốc bên đây là 5 mét cây bề ngang bề dọc gì cũng 5 ờ, mét cây hết nha các bạn ha đó các bạn nào trồng thì các bạn để ý nha các bạn đừng có trồng 4 mét cây sau này nó bung tàn như thế này là nó dễ bị sâu lắm mình tỉa lại mệt lắm khoảng 5 mét cây mới, mới mới là chuẩn nha các, các bạn ha này quay ngồi xuống quay cho các bạn xem nè khu vườn à, rất là đã thì cái khu vườn này à, nằm ở trong uh, gò công tây nha các bạn ha khu vực là long vĩnh nha, nha các bạn thì bạn nào ở ờ, gần quê Tiền Giang thì các bạn có thể đến đây ờ, tham khảo ha à, cái gốc bình bát này thì nó rất là ok các bạn chuẩn lắm còn bạn các bạn mà trồng bằng cái gốc ờ, thường của nó cái cây mà mảng cầu này không á, thì nó tầm 1 năm đến 2 năm là nó chết rồi các bạn bạn trồng cái cái loại cây này á, thì các bạn phải xịt thuốc nhiều và cũng như á, là các bạn phải bón kali cho đậm vô rồi nó mới ngọt nha chứ tại vì cái, cái gốc ghép á, nó hay chua lắm mảng cầu nó chua đây các bạn đây là cái vườn bán cầu mình đi lại cái khu vực mà trái nhiều cho các bạn xem ha đây nó rất là đã đó quay quay quên mình sẽ quay lên cho các bạn xem các bạn nào xem video thì hãy like cho mình một like nha các bạn ha đang ờ, đi trong cái ờ, khu vườn này là nó đang ra trái luôn cả quay cho các bạn xem luôn á bữa thấy lâu rồi tính quay nhưng mà nó chưa ra trái nên đợi nó ra trái mình quay luôn đó. cho các bạn xem mình sẽ đi ờ, vòng vòng mình quay cho các bạn xem ha và ở đây người ta để cái cái mương này các bạn thấy cái mương không nè mương là để là dự trữ nước tại vì cái cây bình bát á, thì nó rất là chịu ờ, dạng như là cái cái môi trường mà nó có nước ẩm á, thì nó sẽ rất là tốt và nó sống lâu và đặc biệt cái cây này thì nó cũng ờ, cần là nước nữa các bạn để nó phát triển ở đây là người ta tỉa hết đó nè các bạn bạn xem nè tỉa nhánh ra hết hoàn toàn ok hết à, quay cho bạn xem ha cây này thì bốn năm tuổi nha các bạn ha đó. thì cái lá nó cũng tương đối là giống như cái lá bình bát thôi tại vì nó cùng họ thì mình có thể mình ghép được các các bạn còn nếu mà không cùng họ là mình không có ghép được đó, đi quay cho bạn xem cái ờ, trái mà mảng cầu mà nó ra ở trong cái gốc rễ cái, thân cây thì nó sẽ là chất lượng hơn các bạn ăn nó sẽ là, nó ngọt hơn còn nếu mà ở ngoài thì nó không có ngọt bằng nhánh nó hơi chua phải vô kali cho giữ vô đây nè cây này là mình phóng to cho bạn xem nè là nó ra từ cái thân này, này các bạn đó nè từ từ cho bạn xem nhìn rất là ok các bạn ha thì nó ra như vậy thì khoảng là tầm ờ, hai tháng là trái nó bự nha các bạn chín luôn á đây có một gốc của nó các bạn đó cây cái thân nhìn nó đã không nhìn xa xa thì nó mấy trái như vậy là nó nó, nó, nó rất nó, rất là ngọt các bạn nè đây nè ở trên đây nữa nè đó, thì cây này ngày trước mình cũng trồng rồi nhưng mà tự nhiên mình trồng ít quá người ta chưa có người mua các bạn thì ờ, mình bỏ thì bây giờ thì người mua nó nhiều rồi thì cái giá thị trường á thì nó bỏ đồng là từ từ 15 tới 30 các bạn nó tùy theo thời điểm các các bạn có năm thì nó rẻ lắm và cái loại à, cây này á, thì à, nó thích hợp với nhiều loại đất lắm thậm chí là đất phèn mặn thì nó cũng sống được nữa, nữa các bạn tại vì cái để mình bắt nó <laughs> rất là dai đó quay cho sơ sơ nữa mình à, sẽ kết thúc video này nha các bạn ha đó, quay cho bạn xem nè đây là mương nè cũng như là các ờ, cái gốc cây nè nhìn nó rất là ok bự nên phóng nhỏ lại thì ờ, video mình ờ, quay tới đây thôi nha các bạn ha các bạn nào xem video thì hãy like cho mình một like nha các bạn rồi mình chân thành cảm ơn các bạn luôn